Ốc Buôn Hồ Review hôm nay lại mang đến các bạn tuyệt phẩm phim Ấn Độ bộ phim Chiến thần Ấn Độ. Các bạn thấy hay đăng ký cho Ốc nhé. Cảm ơn các bạn vào phim là một người đàn ông mang tên ra Sin Ma được. Mệnh danh là chiến thần Ấn Độ với một sức mạnh phi thường chỉ cần ra tay là có người nằm xuống đã thấy anh còn được đạo diễn cho nhập vai làm anh hùng bất tử cho dù máy bay có thả cả một tấn thuốc nổ. Thì ra Sima vẫn có thể chạy thoát sau đó tay không hạ hết binh đoàn xe tăng chỉ trong chớp mắt mà ra Sima mạnh như vậy chỉ để bảo vệ người anh ăn hại ra Sima có một người anh là nát trái. Ngược với bản tính dũng mãnh của người em thì Dominat lại vô cùng nhát chết qua đó ngay từ nhỏ toàn bị người khác bắt nạt nhưng chỉ cần anh gọi to tên ra Sima ngay lập tức ra Sima sẽ xuất hiện. Như một vị thần dễ dàng xử lý mấy tên thích ăn hiếp anh trai qua đó tại vùng quê của hai anh em sinh sống không thằng nào còn dám bố láo nữa có được bản tính máu cờ hó chiến như vậy là do ra Sima Được thừa hưởng khí chất từ người bố ông là một cựu lính đặc công cấp cao trong quân đội Ấn Độ vì thế lúc nào cũng muốn các con nối nghiệp mình trong một lần làm nhiệm vụ ông đã không may bị trúng đạn. Thấy được khí chất mạnh mẽ từ cậu con trai út trước lúc ra đi ông muốn ra Sima phải đi theo con đường của ông và phải đứng ra bảo vệ cho anh trai Dominat nhưng cậu lại chẳng hề hứng thú thế nên ra. Sima chỉ thực hiện một nửa lời hứa với bố đó là chăm sóc cho anh trai 25 năm sau hai anh em đều đã khôn lớn và một lần đi xem phim Dominat không may va chạm với mấy anh em xã hội bọn chúng lên mặt. Muốn dạy cho anh một bài học thấy không ổn Dominat liền gọi to tên ra Sima làm cho anh đang xem phim phải đứng bật dậy chạy với tốc độ xe gió xuất hiện như một vị thần trước mặt anh trai ai ngờ. Đám côn đồ nhìn thấy lại coi thường nghĩ rằng ra Sima chẳng là cái thá gì biết rằng nếu em trai ra tay thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn nên Dominat đã kéo ra Sima đi khỏi đúng lúc này ra Sima Phát hiện có máu chảy bên tay anh trai cậu liền tưởng tượng ra cảnh anh trai bị ăn hiếp quay đi quay lại Dominat đã thấy thằng em đấm bay sang tên đầu chọc sau đó sách cổ nhảy lên đập mạnh hắn ta. Xuống sàn lúc này ra Sima đã hóa điên không gì có thể ngăn cản nổi tên cầm đầu đám côn đồ thấy vậy cũng ra hiệu đám đàn em lao lên ai ngờ chưa kịp tiếp cận đã bị ra Sima chặn đứng nhẹ nhàng hạ gục. Một lúc cả ba tên cuối cùng chỉ còn thằng cầm đầu ra xin ma cứ thế gì hắn ta xuống sàn rồi dùng cái đầu của hắn để lau sạch sàn nhà quay lại thì tên đầu chọc đã tỉnh anh trực tiếp nhào lộn bắt hắn ta. Lên may mắn Dominat đã kịp ngăn cản mới cứu được cái mạng chó của hắn sau chuyện này ra Sima được mọi người coi như người hùng chính anh đã nhân danh công lý trừ gian diệt áp cũng vừa hay cục cảnh. Rất đang thiếu một người như thế cảnh sát trưởng muốn ra Sima về làm nhưng anh lại chẳng có chút hứng thú nào thế là đã bảo anh trai Dominat đến đó thử việc ngay khi anh vừa đến sở cảnh sát thì Bên ngoài đã xảy ra xô sát một người bị đám xã hội đen ngang nhiên thiêu sống trước cửa mà đám cảnh sát bên trong lại chẳng có phản ứng gì sau đó đám người đó còn tự nhiên vào ngồi trong giờ cảnh sát. Nhìn thấy bọn chúng mà mặt thẳng nào cũng tái mét đi thì ra đám này là một tổ chức tội phạm khét tiếng nhất trong vùng tên cầm đầu ngồi trên ghế tự nhiên cứ như đang ngồi ở nhà Dominat thấy thế cũng. Sợ chim rụt hết cả vào không lâu sau bọn chúng cũng rời đi lúc này anh mới hỏi mọi người tại sao là cảnh sát mà không đứng ra dẹp bỏ đám này thì ra không phải họ không muốn mà là không thể trước đây. Cảnh sát trưởng cũng đã đứng lên ngăn cản bọn chúng chính điều đó đã khiến con gái ông ấy bị giết để từ đó trở đi không ai còn dám ho hay gì nữa mà bọn chúng đang có một kế hoạch lớn với các con tin. Để thực hiện kế hoạch khủng bố nhằm thị uy sức mạnh với chính quyền tại đây mà cảnh sát khi biết được thì lại chẳng biết làm cách nào ai cũng sợ nếu động vào bọn chúng sẽ chúc họa vào thân vì thế bọn. Họ đã đẩy nhiệm vụ này cho Dominat anh là người mới nên không có cách nào từ chối quá tay cú Dominat gọi điện về cho em trai và nói ra hết sự việc nhưng ra xin ma nghe thấy lại rất bình tĩnh bảo anh trai cứ việc tới địa bàn của đám người xấu việc còn lại thì cứ để em lo không lâu sau Dominat đã xâm nhập vào căn cứ của bọn chúng ở đây có rất nhiều quan tin chờ anh giải cứu đồng thời đám xã. Hội đen cũng đã đợi anh từ lâu mà ra Simba lúc này cũng đã đến cậu bảo anh trai đứng gần ổ điện khi nghe thấy ám hiệu hãy tắt hết điện cứ như vậy mỗi lần đèn tắt là lại có vài tên ra đi làm cho đám. Này hoang mang không biết đường nào mà lần ra Sima như một bóng ma lúc ẩn lúc hiện lấy mạng từng thằng sau khi đã mất quá nhiều người thì xã hội đen cũng nhận ra vấn đề là ở người huyết sáo và tát. Địa thế là bọn chúng cùng nhau hít sáo ông anh Dominat qua đó không biết gì bật điện sái cả tay rồi hai người thay đổi kế hoạch tắt toàn bộ điện và trong 25 giây anh sẽ hạ hết đám này cứ vậy anh. Xông vào đám. Người mỗi giây trôi qua là lại có vài tên nằm xuống làm cho không một tên nào có cơ hội ra đòn tốc độ ra xin ma nhanh đến mức phải thua chậm lại mới thấy được chiêu thức anh tung ra cho đến khi giây. Cuối cùng kết thúc cũng là lúc đám người bị đánh bại làm cả mấy trăm tên nằm dạp chết tao tới tận nóc nhà sau đó cậu bảo anh trai hãy giải cứu các con tin và nhận lấy công lao to lớn đó về mình còn chẳng cần đến thứ đó vì thế làm cho cả sở cảnh sát nghĩ rằng một mình Dominat triệt phá được tổ chức xã hội đen đó thật mà không nghĩ ngợi gì lập tức trao bằng khen cho anh ai ngờ chính. Điều đó đã chọc tức tên chủ và quyết tâm phải trả thù Dominat theo hắn điều tra và biết được Dominat có một điểm yếu là cậu em trai vì thế hắn lên kế hoạch cho người bắt cóc ra Sima uy hiếp Đô. Minat ngay khi nhận thấy cơ hội bọn chúng liền bắt khống chế ra Sima mà vẫn không hề biết rằng anh mới chính là người đã gây ra mọi chuyện sau đó còn lấy điện thoại gọi cho anh trai uy hiếp nghe. Thấy vậy dominat cũng nghi ngờ bọn này ăn phải gan hùng rồi hay sao mà dám bắt tóc ra xin ma thế là anh lấy điện thoại để gọi cho em trai kiểm chứng khi vừa nghe thấy tiếng rằng em bảo sợ lắm rồi thế. Anh liền hiểu ý bảo rằng sẽ ngay lập tức tới đó phía này đám xã hội đen vẫn không biết gì quyết định sẽ chặt một ngón tay của Jazima để làm kỷ niệm kết quả cứ hung dao xuống là Jazima lại rút. Tay lại đến cả mấy chục thằng vẫn không giữ nổi anh thấy chơi chán rồi ha Lan bắt đầu phản công nhẹ nhàng vung tay đánh gục luôn ba tên sau đó tung người hạ thêm vài thằng nữa lại tung những cú đấm như trời giáng khiến cho đám người bay hết vào ô tô làm cho tên cầm đầu cũng phải sẩn gai ốc tiếp tục bắt đám đàn em tiến lên lúc này ra Jima cầm lấy sợi xích mà bay trên đầu đám người rất nhanh đã túng cổ được một thằng mà ném đi như một quả bóng tứ vậy chỉ bằng vài chiêu đơn giản đã quét sạch đám người đến cuối cùng chỉ còn lại tên cầm đầu đúng lúc Dominat cũng tới nơi tiện thể ra Simba giao luôn cho thằng anh xử lý thế là lại thêm một chiến công nữa được Dominat lập qua đó sự nghiệp cảnh sát lên như diều gặp gió kể từ đó tất cả đám cấm bảo cây đường sắt bến xe đều bị ra Simba dẹp hết vì thế mà càng ngày Dominat lại càng nhận được nhiều hơn trường cao quý nhưng cấp càng cao thì trách nhiệm lại càng lớn. Sau đó Dominat nhận được một nhiệm vụ quan trọng tại đất nước Syria tôi nghĩ rằng chỉ là đi công tác bình thường nên anh đã không bảo em trai đi cùng vừa đến nơi anh liền gọi điện thoại cho em trai và bảo mọi thứ bên này đều rất ổn ai ngờ vừa nói xong thì có chuyện xảy ra một đám người cứ thế ập vào phòng đánh đập Dominat một cách hết sức dã man ra Sima nhìn qua điện thoại cũng thấy sợ anh chỉ biết gào thét trong bất lực mà không thể làm gì đã thế bọn chúng còn cầm Điện thoại buông lời thách thức làm cho Gia Sima vô cùng phẫn nộ quyết sẽ tiễn hết công ty họ hàng bọn chúng đi gặp Diêm Vương tuy vậy anh không hề biết rằng kẻ thù lần này không hề đơn giản bọn. Chúng là phần từ khủng bố cực đoan không có tội ác gì là không dám làm kể cả bắt ép người dân phải ôm bom quê dinh không lâu sau Gia Sima đã cùng người yêu bay đến Syria rồi hai người đến cảnh sát để nhờ giúp đỡ nhưng khi vừa nghe ra Sima trình bày thì cả sở cảnh sát mặt đã xanh như tàu lá chuối và ngay lập tức từ chối giúp đỡ khi hai người vừa ra đến cửa thì được một người đàn ông bắt chuyện ở Bên ngoài anh ta đã nghe hết câu chuyện của Sima anh ta cũng biết anh trai đang ở đâu vì hắn là một tên móc túi dạo vừa hôm qua đã tháo mất chiếc ý của Dominat khi vừa đến đây từ đó cũng nhìn. Thấy đám người đã bắt cóc Dominat thế là hai người tiện nhờ tên này dẫn đi theo sự chỉ dẫn của tên này rất nhanh đã tìm đến được hang ổ của đám khủng bố sau khi tìm kiếm Sima cũng tìm ra tên đã. Đánh anh trai hắn ta là dai do chuyên bắt cóc người cho tổ chức vừa thấy hắn ta Sima như phát điên mà lao vào đánh chỉ bằng mấy chiêu anh đã chiếm thế thượng phong biết rằng không đánh lại dai. Tò liền quay đít bỏ chạy làm cho Gashima đuổi tận đến hang ổ của bọn chúng lén lút lấy đi vũ khí từ mấy tên canh gác sau đó ném một chủng lựu đạn làm phá tan tròi canh gác cùng lúc đó Gashima tiến vào vừa bay vừa ném bom hạ gục cơ số lính canh rồi tiện đà tiếp đất đạp bay hai tên khác cứ vậy chậm rãi tung người tiễn mấy tên khác về trời chẳng mấy chốc đám lính bên ngoài đã bị giết hết không? Trừ một tên lúc này một tên đàn em cũng chạy đi báo cho tên trùm mafia luôn biết hắn ta liền cho đàn em lái ô tô lao tới nhưng chưa kịp đến nơi đã bị dính vào bẫy mình Gashima cái sẵn mà nổ tan nát. Hết cả làm lửa cháy vào cả áo anh ra xin ma thấy thế liền xé bỏ chiếc áo để lộ ra thân hình mờ lem thấy không ổn trùng mafia khử thêm năm trực thăng chiến đấu rất ít chúng muốn dùng lực gió để thổi. Bay anh nhưng đã cố hết sức cũng không làm ra xin ma nhúc nhích anh còn tiện tay nhặt hai khẩu súng mà bắn điên cuồng tuy vậy với hỏa lực đó không thể bắn hạ được bọn chúng hết đạn làm ra xin ma phải vứt súng bỏ chạy. Đồng thời ba chiếc trực thăng cũng khai hỏa cứ vậy một tấn thuốc nổ TNT được thả xuồng bằng cách thần kỳ và hết sức vô lý ra xin ma đã thoát chết ngoạn mục thậm chí còn tiện đá thuốc nổ nhảy thẳng lên. Trực thăng cứ vậy phản kích nuôi hết đám lính bên trong ra ngoài làm cho chiếc máy bay mất khống chế lao vào hai chiếc còn lại chỉ bằng cách đơn giản như vậy ra Simba đã hạ gục được ba con quái vật. Bầu trời còn anh thì đứng yên ngang trên đỉnh thách thức bên dưới là một đám lính cầm vũ khí bao vây ngay lập tức xả ra cơn mưa đạn về phía ra Jazima làm anh phải giật tung cánh cửa máy bay để làm. Khiên chắn cứ vậy nhảy xuống như một vị thần tiếp tục dùng khiên chắn để đỡ hết số đạn sau một hồi bắn liên tiếp thì đám lính cũng đã hết đạn lúc này ra Jazima hóa thân thành đội trưởng Mỹ bắt đầu. Phản công quăng chết trên hạng mục được mấy tên càng đánh lại càng hăng cứ xuất chiêu là lại có người nằm xuống cho dù kẻ này có đông cỡ nào thì cũng chỉ là con rối cho anh tập chơi chẳng mấy chốc. Tất cả đã bị anh giết sạch lúc này tên trùm mafia hoang mang mặt cắt không ra máu đành bảo đội quân xe tăng tham chiến nhưng với anh thì chúng cũng chỉ là đống sắt vụn biết đi anh cứ vậy lấy đà trượt. Qua một chiếc xe tăng rồi dụ bọn chúng phi vào đống xác máy bay thành công một mẻ phá hủy hết tất cả lúc này đã hết cách sơ luôn đành lấy Dominat ra uy hiếp hắn ta đồng ý thả người với một điều kiện. Sima phải để lại cô bạn gái ngọt nước điều đó không thể chấp nhận với Haaland cứ vậy anh nổi máu điên muốn đánh nhau tiếp nhưng sau thời gian chiến đấu dài Haaland đã không còn đủ sức phản kháng để cho đám người thỏa sức đánh tơi bời chưa khi nào mà Dominat lại thấy em trai bị đánh như vậy cả điều đó làm anh rất lo lắng cũng nổi máu điên cứ vậy trèo ra khỏi phòng giam giữ tay cầm viên gạch nhảy vào khoang từng thằng đây cũng là lần đầu tiên anh dám đứng ra bảo vệ em trai chẳng mấy chốc anh đã khiến đám này phải trả giá kể cả tên trùm mafia cũng không là gì một khi đã điên thì thằng nào cũng đập rồi trực tiếp treo hắn ta vào cây sắt trên tường mà quay ra ra Sima đã nằm dài dưới đất cả hai người sau đó đã dùng mọi cách nhưng ra Sima vẫn không tỉnh lại ai ngờ lúc này tên trùm mafia vẫn chưa chết đúng lúc hắn ta tấn công thì ra Sima tỉnh lại tóm được trực tiếp bẻ cổ tiện hắn đi gặp ông bà ông vãi sau chuyện này hai anh em không bao giờ rời xa nhau nửa bước cùng nhau chung sống dưới một mái nhà hạnh phúc phim đến đây cũng hết rồi ốc buôn hồ review xin chúc các bạn luôn mạnh khỏe và thành công hãy đăng ký kênh cho ốc nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim sau